máy quay lại com xin chào tất cả các bạn nay shop máy quay lại com sẽ giới thiệu đến cho bạn một cái dòng camera siêu nhỏ mới nhất và hiện đại nhất trong cái năm 2019 này đến cho tất cả các bạn để các bạn có thể cập nhật những cái sản phẩm của shop máy quay nắn về các bạn sử dụng và đảm bảo rằng một câu ra nó sẽ đem lại cho các bạn một cái chất lượng video hoàn toàn là tuyệt đối và hoàn hảo về cái chất lượng video của nó cũng như là tất cả những dòng như là chúng ta có thể chụp ảnh quay video nghe âm thanh xem được từ xa nghe âm thanh từ xa đầy đủ tất cả các chức năng cũng như là quay ban đêm ở cái clip hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái siêu phẩm mới về cái dòng camera siêu nhỏ đến cho tất cả các bạn để các bạn có thể biết được đây đó chính là một cái chiếc camera đình đám nhất trong cái năm 2019 hiện nay để cho các bạn có thể thấy được rằng những cái chức năng của camera này hay là những công nghệ cực kỳ cao ở bên trong chiếc camera này nó sẽ đem lại cho tất cả các bạn các bạn nhé đây đây là chính là hộp sản phẩm này sản phẩm mới được cập nhật về tại cửa hàng máy quay đén nhà tôi thì lập tức tôi đã ra luôn một cái video để giới thiệu đến cho tất cả các bạn về cái sản phẩm ngày hôm nay nha các bạn nhé đây bây giờ mình đây đó chính là hộp sản phẩm hộp đựng sản phẩm các bạn nhé bây giờ này mình sẽ mở hộp sản phẩm ra mở hộp sản phẩm ra đây Đấy, trên tay thôi đó chính là một chiếc camera siêu nhỏ các bạn thể thấy được này đây là một dây cáp sạc của camera nhé Đấy, cáp sạc thì chỉ một cáp sạc riêng này Đấy, một cuốn sách rất dẫn sử dụng và một đĩa CD rất dẫn sử dụng do là sản xuất tạo ra các bạn nhé đây và cái sản phẩm chúng ta cần chú ý trong ngày hôm nay đó chính là cái chiếc camera ngụy trang V100 này mới nhất hiện nay nhé các bạn nhé đây là camera siêu nhỏ V100 Đấy, hôm nay sẽ giới thiệu đến cho tất cả các bạn về cái dòng này nha các bạn nhé Đấy, về những cái công dụng của nó cũng như là tất cả những cái chất lượng video hình ảnh và cái độ pin của nó các bạn nhé và nó hoàn toàn nó để chống nước được cho tất cả các bạn nha các bạn nhé chống nước không được tuyệt đối nhưng mà cũng đến được 70 đến 80 phần trăm về cái chế độ chống nước của con này nha các bạn nhé đấy các bạn thấy này cái pin cục pin rất là to có thể sử dụng được trong vòng 36 tiếng đồng hồ các bạn nhé 36 tiếng đồng hồ đó chính là một ngày rưỡi các bạn ạ đây pin của nó đấy, cái độ pin rất là cao và dây tần sóng được cấu tạo thêm đó chính là một cái dây thép cực kỳ là chắc đấy, các bạn có thể đấy, giật hay là thế nào không thể làm mà đứt ra được để mất tần sóng đấy các bạn nhé về phía trước đấy một dây vải dù Đấy, camera V100 dây vải dù nha các bạn nhé dây vải dù này thì cái chức năng của nó là gì Đấy, các bạn có thể này, bẻ gập gãy thoải mái hay là các bạn răng các bạn xé thoải mái nhé rồi các bạn để lại hình như ban đầu bạn chỉ vuốt qua một lần là tức nó lại trở về cái hình dạng ban đầu cho tất cả các bạn nha các bạn nhé đấy rất là cao cấp luôn về cái sản phẩm camera siêu nhỏ V100 này mắt camera mắt camera của nó thì chính là mắt camera siêu nhỏ nhưng mà cái độ phân giải của nó vẫn có thể lên đến 4K 2K 1080p Full HD các bạn nhé thì tí nữa mình sẽ test qua cho các bạn về cái chất lượng hình ảnh của nó cũng như là tất cả những cái chức năng công nghệ của nó này nhé các bạn nhé đây này đây đó chính là một cái mã QR này sản phẩm này đấy, được đột phá mới nhất hiện nay pin 36 tiếng sản phẩm camera siêu nhỏ V100 chống nước đến 80% đấy, và nó sẽ đem lại chúng ta đó chính là một mã QR này bảo hành thì bảo hành trong vòng một năm cho tất cả các bạn nào mua sản phẩm của tại shop máy quay com của chúng tôi nhé các bạn nhé đây Đấy, những cái mạch công nghệ của nó được cấu tạo thêm là nó sẽ được bọc một cái lớp nhựa xung quanh và những cái lỗ li ti để nó để thoát hơi ra bên ngoài để sản phẩm camera chúng ta sẽ không bị nóng rèn như trước nữa như những cái sản phẩm công nghệ V99 trước đây thì nó sẽ bị nóng rèn nóng hết cả tay của chúng ta luôn nha các bạn nhé đầu tiên này các bạn sẽ xem về một số công nghệ của nó như nào thẻ nhớ hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128 g các bạn nhé Đấy, các bạn nắp thẻ nhớ 128 g nó vẫn có thể nhận được này đây là dây cắm sạc này cắm sạc thì có dây một mình của dây nó có thể nhận được đấy các bạn nhé đây đấy, nút chấm đen này đó chính là cái nút để chúng ta có thể reset được camera khi mà nó sử dụng trong vòng thời gian 5 đến 6 tháng thì các bạn sẽ phải reset một lần để cho cái camera chúng ta được mượt mà hình ảnh chúng ta được chất lượng cao hơn các bạn nhé xem rõ nét hơn đây là nút công tắc này đấy, bật tắt này các bạn đầu tiên các bạn sẽ đấy, lắp thẻ nhớ vào cho tôi này lắp thẻ nhớ nhá lưu ý các bạn này phải lắp đúng chiều này các bạn nhấn vào này đấy, nó sẽ được in sâu ở bên trong đấy tí nữa tôi sẽ test qua cho các bạn như là các bạn phải xem chữ này rất là rõ nét này hay là các bạn có thể xem được những cái khoảng cách đấy, khoảng cách bao gồm của nó có xa hay không và nó có nét hay không đấy, chúng ta có rất nhiều những chức năng của nó nhé các bạn nhé đây là công tắc bật mở này các bạn sẽ gạt sang bên phải là bật và gạt sang bên trái là tắt bây giờ tôi sẽ gạt sang phải này gạt sang phải này lập tức có cái đèn ở góc này nó sẽ phát sáng lên là đã được bật nhé các bạn nhé đèn thì bây giờ đèn ngụy sâu ở bên ngụy trang sâu bên trong Đấy, kể cả chúng ta không cần tắt đèn đi chúng ta để yên như bình thường cũng không ai có thể nhìn thấy được Đấy, một cái lớp đèn gì ở trong sẽ rất bị phát dễ là bị phát hiện nha các bạn nhé thì để sử dụng cái chiếc camera siêu nhỏ V100 này chúng ta sẽ cần chuẩn bị cho tôi đó chính là một chiếc điện thoại di động thông minh về tất cả các dòng iPhone, Samsung, Oppo đấy, và những cái dòng Galaxy đều sử dụng được hết các bạn nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào CF về cái dòng uh, lưu ý các bạn nhé về cái dòng uh, điện thoại uh, Android chúng ta sẽ vào CH Play tải cho tôi một cái ứng dụng uh, tên của nó đó chính là H đây, tôi kết nối lại mạng cho tất cả các bạn nhé đây chúng ta sẽ kết nối vào mạng của nó này đây tôi tôi cho các bạn xem trực tiếp luôn cái ứng dụng đấy nha các bạn nhé đây ở đầu tiên các bạn sẽ vào tải cho tôi một cái ứng dụng ở trên CH Play đó chính là các bạn sẽ gõ cho tôi là HD Minicam đây là cái ảnh giao diện của nó này các bạn sẽ tải nó về cho tôi lập tức nó sẽ lên trên giao diện chính của bạn và khi các bạn tải về rồi thì tiếp theo các bạn sẽ vào cài đặt wifi của điện thoại cho tôi nhé lưu ý là vào cài đặt wifi của điện thoại Đấy, tiếp theo là nó sẽ hiện cho chúng ta lên một cái tên wifi cực kỳ là dài và không có bảo mật các bạn sẽ kết nối với nó cho tôi nhé kết nối thành công nó hiện cho chúng ta một cái vạch wifi trên đầu này là các bạn đã kết nối thành công rồi các bạn nhé đây khi kết nối thành công này nó đã kết nối xong rồi nhá thì kết nối thành công rồi bước tiếp theo của chúng ta sẽ tiếp tục là vào cái phần HDMI cam cho tôi này ở video này tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cho tất cả các bạn cách sử dụng của nó cũng như là cách xem từ xa hay là những cái công dụng những cái thiết bị công nghệ cao cấp nhất ở cái con camera này cho tất cả các bạn để các bạn biết bạn sử dụng nó cầm về các bạn sẽ bày được hết những cái công dụng của cái camera này các bạn nhé thì khi vào nó lập tức hiện chúng ta chúng ta đó chính là một vạch camera online chúng ta bấm skip này skip thì cho các bạn xem qua hình ảnh của nó này bạn có thể thấy này hình ảnh của nó Đấy, rất là nét nhé các bạn nhé Đấy, tôi đang bật ở cái chất lượng 2K này rất là nét đấy các bạn nghe được âm thanh này nghe âm thanh alo alo đấy, âm thanh của nó rất là rõ ràng nhé các bạn nhé đấy, các bạn nghe âm thanh của nó cực kỳ là rõ ràng đấy, mic thì nó sẽ không có cái chế độ mic này nên các bạn sẽ không bật được nhé các bạn nhé tiếp theo là cái chức năng chụp ảnh này tôi sẽ chụp ảnh cho bạn xem này đây nhá các tôi sẽ chụp ảnh này chụp ảnh và tiếp theo là chức năng quay video này tôi quay video cho bạn xem này đó bạn thấy này Ờ, các bạn thấy được khi hình ảnh của nó rất là rõ nét nhé bạn nhé ngày giờ nó đấy khi bạn muốn tạm dừng bấm vào một lần nữa này ngày giờ nó sẽ hiện trên này ngày 30 tháng 6 2019 vào hồi 10 giờ 24 phút đang chạy 27 28 giây đấy, rất là rõ ràng đấy, các bạn nhìn này trên cái góc màn hình nó sẽ hiện lên cho chúng ta các bạn nhé đây là các chức năng đảo chiều khi chúng ta đặt ngược camera này chúng ta sẽ có thể đảo chiều thoải mái đấy, thuận mắt với nhất chúng ta để chúng ta có thể xem được cái hình ảnh của nó nhé các bạn nhé đây và bây giờ sẽ ứng dụng thực tế cho các bạn Đấy, chứng minh thực tế cho các bạn xem về cái độ đọc chữ của nó này các bạn tôi mở cuốn sách này ra này cho các bạn xem được là rằng nó đọc cái chức năng đọc chữ của nó như nào nha các bạn nhé đây nha khi tôi soi vào chữ này các bạn nhìn thấy này các bạn nhìn trên cái màn hình điện thoại các bạn thấy này. bây giờ còn ba tên dư đảng đấy các bạn có thể đọc rất là rõ nét các bạn nhé đây tam quốc diễn nghĩa này đấy, các bạn nhìn này hình ảnh của nó rất là rõ nét này đấy, tôi sẽ để tôi sẽ để gần cái điện thoại hơn cho các bạn có thể nhìn được về cái dòng uh, chữ của nó nha các bạn nhé đây này Đấy, các bạn thấy này Đấy, đọc rất là rõ nét nha các bạn nhé. đây là chữ nhỏ khi mà chúng ta đấy, dùng vào những việc gì đấy, tất nhiên là chữ ở ngoài nó sẽ to hơn các bạn nhé đây chữ của nó này các bạn nhìn được này rất là rõ nét nhá đấy, rõ từng ly từng nét một của cái cuốn sách này đọc thì cực kỳ là rõ nét rồi đây là những cái nét chữ gọi là nét chữ nhỏ nhất rồi còn khi chúng ta sử dụng vào những cái việc khác như là ở văn phòng chúng ta thì chữ văn phòng chúng ta bao giờ nó to hơn và những cái led của nó sẽ là led nó rộng hơn các bạn nhé và đây bây giờ test cho các bạn là cái hình ảnh ấy, quay xa nó như nào nhé các bạn nhé đây là quay xa này rất là xa này các bạn này bạn có thể zoom được hình ảnh lên nhé zoom này đấy, bạn zoom bạn nhìn cái đồ vật của nó rõ hơn này đấy, bạn zoom nhìn đồ vật nhé đây đó, bạn có thể zoom được lên này nhìn thấy được cái đồ vật ở bên ngoài của nó là cái gì nhé bạn nhé hay là các bạn có thể xem được toàn màn hình này đây xem toàn màn hình camera rất là rõ nét nhé các bạn nhé đây, tự động nó lấy nét luôn này các bạn này hay là các bạn có thể bật được cái chế độ quay đó chính là chế độ quay đêm này các bạn này bật vào chế độ quay đêm này đây nhá nó đang à, chuyển sang chế độ quay đêm này đấy lập tức là sang cái chất lượng mờ xám vẫn rất là rõ nét các bạn nhé đó đấy, chất lượng quay đêm của nó rất là rõ nét đây, rất là nhiều cái uh, chất lượng video này 4K 2K 1080 và 720 các bạn nhé Đấy, rất là nhiều chức năng chúng ta chọn còn khi mà chúng ta muốn xem lại hình ảnh chúng ta vừa chụp chúng ta sẽ vào Snapchat này là hình ảnh vừa chụp này Recode là đoạn video chúng ta vừa quay lại tại cam của chúng ta nó hiện rõ chúng ta ngày giờ trên góc này nhé các bạn nhé và khi các bạn muốn quay để các bạn có thể xem được từ xa thì các bạn sẽ xem này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể xem được từ xa qua cái mạng wifi 3G các bạn nhé đây đầu tiên các bạn sẽ vào cài đặt wifi này cài đặt này s vai config này rồi các bạn sẽ vào phần wifi config wifi config thì chúng ta sẽ chọn đúng tên wifi của chúng ta ở trên phần đầu này chọn đúng tên wifi này và chúng ta điền mật khẩu cho tôi Đấy, điền đúng mật khẩu cho tôi nhé các bạn nhé Đấy, điền mật khẩu vào phần bát guốc cho tôi rồi các bạn nhấn ok sau khi nhấn ok rồi thì các bạn trở ra màn hình chính trở ra màn hình chính chúng ta sẽ chờ trong vòng 1 đến 2 phút nó hiện online quay trở lại là chúng ta có thể bật được mạng 3G hay là bật mạng wifi lên chúng ta xem từ xa còn cái chức năng tiếp theo của nó là nó có thể xem lại những đoạn video trực tiếp trên thẻ nhớ lưu được những đoạn video như là 5 9 phút đấy các bạn muốn lưu bao nhiêu phút các bạn thì vào ờ, phần SD kẹt này rồi các bạn cái phần đầu tiên này các bạn lưu tất cả các ngày trong tuần này phần thứ hai là chất lượng video lưu các bạn muốn bật chất lượng nào thì theo tôi các bạn nên bật 2K hoặc 1080 thôi thì là chất lượng của nó vẫn là rõ nét rồi đấy và đây là file file của bạn sẽ quay theo vòng bao nhiêu phút thì là các bạn có chỉ có thể quay được từ 1 đến 60 phút thì các bạn muốn quay 60 phút thì các bạn sẽ bấm vào 59 phút này và các bạn có thể nghe có record âm thanh không các bạn có quay cả âm thanh không thì các bạn chỉ việc bấm vào rồi các bạn ok là xong nhé các bạn nhé Đấy, rất là đơn giản với cái camera này và đó là hoàn toàn những cái gì về cái chức năng cái công dụng của cái camera siêu nhỏ V100 này mà tôi muốn giới thiệu với các bạn và đó chính là một cái sản phẩm đình đám nhất trong cái năm 2019 này là một cái sản phẩm độc quyền tại cửa hàng shop máy quay com vừa mới ra vừa mới cập bến tại cửa hàng và giới thiệu đến cho tất cả các bạn nhé các bạn nhé thì các bạn nào có nhu cầu cần muốn biết thêm cái thông tin về cái sản phẩm camera siêu nhỏ V100 này các bạn có thể gọi điện trực tiếp đến cho mình qua cái số điện thoại 0983 773333 cửa hàng mình nhận ra hoàn toàn quốc bảo hành miễn phí và tư vấn 24 24 cho tất cả các bạn các bạn nhé bạn nào xem được video này các bạn nhấn đăng ký kênh và theo dõi camera đấy, kênh camera siêu nhỏ của chúng tôi thì chúng tôi sẽ ra liên tục những cái dòng camera siêu nhỏ này thiết bị định vị này máy nghe nén này hay là những thiết bị phá sóng máy tìm ra thiết bị định vị máy tìm ra camera siêu nhỏ các bạn xem và các bạn sẽ cập nhật về các bạn sử dụng những cái sản phẩm đó và những cái công việc có ích nhất cho tất cả các bạn cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của tôi chào tất cả các bạn xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với shop máy quay lên com ngày hôm nay shop máy quay lên com xin làm cái video clip này để hướng dẫn cũng như là giới thiệu cũng như là so sánh cho các bạn biết về hai cái sản phẩm thiết bị định vị và máy nghe nén cho các bạn biết là vì sao ờ, nhà tôi khẳng định rằng cái thiết bị L16S và cái L12 nó hơn nhau hẳn về mọi mặt để cho các bạn có thể thấy được bởi vì sao nhiều bạn này mua hàng nhà tôi này đã hỏi rất nhiều về hai cái thiết bị này là tại sao cái L16S nó lại hơn hẳn với cái thiết bị định vị à, L12 này bởi vì sao tôi phải nói là khi L12 này tôi cực kỳ cực cực kỳ thích nó tại vì nó là một cái sản phẩm cao cấp nhất trong à, cái dòng à, thiết bị định vị cũng như là máy nghe nén ở ở cái năm 2018 này cũng như là sang năm 2019 này là hai là cái thiết bị mà tôi thích nhất về cái dòng đó còn cái L12 này thì tôi cũng ưa nó bởi vì nó cũng có những cái chức năng như là định vị cũng như là nghe lén được các cái cuộc trò chuyện nhưng mà tại sao nó lại không bằng cái ờ, L16s bởi vì cái, những cái chức năng công nghệ của con L16s này cực kỳ cao thông minh cũng như là hiện đại nhất uh, đi kịp với thời đại của chúng ta đó đây đó chính là L16 nhé các bạn nhé đây là thiết bị định vị L16s này đây nhìn nó cực kỳ nhỏ gọn nhé các bạn nhé đi theo kèm theo phụ kiện của nó đây phụ kiện đi kèm theo nó này là một dây treo này và một cáp sạc này và một uh, cuốn sách hướng dẫn sử dụng